các bạn đã quay trở lại với à, channel của mình thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về một cái vấn đề ừ, đó chính là vay nợ ngân hàng các bạn à, thường thì các bạn sẽ nghe là người ta vay nợ tiền thì là coi như là thiếu nợ là nghèo đó là nợ nhưng mà trong cái vay tiền á, thì nó sẽ còn có một cái vấn đề nữa đó chính là các bạn có thể tạo ra đồng tiền từ cái vay các bạn thấy những cái tập đoàn lớn á, hay là những cái công ty mà lớn á, công ty nào cũng vậy á, đều thiếu nợ ngân hàng các bạn mà thiếu số tiền lớn ngàn tỷ mấy ngàn tỷ hay mấy trăm tỷ gì đó công ty nào cũng vậy hết ừ. thì các bạn nghĩ là cái công ty đó họ đang trên đà phá sản là thiếu nợ nhiều quá không phải các bạn mà họ dùng cái tiền đó để họ đầu tư các bạn cho nên là nó giống như cái kiểu là các bạn mượn tiền của người ta các bạn đi vay tiền à, của ngân hàng sau đó các bạn đem ra ngoài các bạn cho vay nặng lãi gì đó các bạn có nghĩa là các bạn dùng tiền của người khác để tạo ra lợi nhuận mà các bạn không cần phải bỏ tiền đó các bạn không cần phải bỏ tiền các bạn dùng tiền của người ta để tạo ra tiền mặc dù là bạn thiếu nợ nhưng mà các bạn vẫn có tiền đó chứ các bạn không bị mất tiền các bạn không phải là về, về thiếu nợ mà gọi là âm tiền đó, những cái trường hợp mà thiếu nợ âm tiền mà, mà bể nợ phá sản là cái trường hợp đó trường hợp khác nhưng trong cái trường hợp có những có một cái có trường hợp là các bạn dùng tiền của người khác để kinh doanh ví dụ như các bạn dây của ngân hàng là lãi suất 10 phần trăm nhưng các bạn đầu tư vào cái dự án rồi đó cái lợi nhuận là 12 15 phần trăm thì các bạn vẫn lời 2 5 phần trăm là các bạn lấy cái cục tiền đó dục quay cục bên đây các bạn hưởng mỗi tháng các bạn hưởng 2 đến 5 phần trăm mà các bạn không à, không phải bỏ bỏ một số vốn lớn ra mà cái thằng ngân hàng nó đã bỏ cái số vốn lớn nó ra rồi ừ, thì coi như là trường hợp này á, các bạn chỉ cần có một ý tưởng kinh doanh ý tưởng đầu tư hoặc là một cái à, gì đó mà các bạn thắng thì các bạn làm cái trường hợp này cái trường hợp này có thắng luôn các bạn thắng luôn chứ không có phải là đầu tư nếu mà đầu tư thì có thể rủi ro thì trong trường hợp đó là khác nữa ví dụ như là các bạn sẽ lựa chọn một cái ngân hàng A lãi suất là 10% nhưng các bạn gửi tiết kiệm ở một cái chỗ nào đó là lãi suất 12% thì các bạn vẫn lời được một phần trăm đó là cái chị cái chỗ này là cái chỗ mà và nhiều người có ngưỡng là người ta thiếu nợ à, người ta không có tiền người ta thiếu nợ người ta sắp phá sản thật sự không phải người ta đang dùng một cái tiền của một cái tổ chức tín dụng hay một cái ngân hàng để người ta tạo ra lợi nhuận đó người ta tạo ra lợi nhuận lợi nhuận cái chỗ đó cho nên là à, mình thấy vậy chứ không phải vậy tại sao có nhiều công ty nhưng mà để mà người ta ngân hàng cho bạn vay tiền thì các bạn phải có uy tín hay là tài sản thế chấp hay là cái gì đó đó thì để họ cho được mình dây rồi á thì mình mới có thể suy nghĩ ra được cái phương án sử dụng cái đồng tiền nó như thế nào à, cho nên là nhiều lúc người ta cũng sợ dây nhưng mà thật sự là mình dây là để mình tạo ra tiền chứ không phải mình dây à, là để à, mua xài quan phí gì đó thì nó không không phải cho nên là tại sao ví dụ như có những cái công ty mà mà các bạn thấy nó vay rất là nhiều và ngân hàng nếu mà các bạn nghĩ là công ty đó đang đang phá sản đang chẳng thiếu nợ nhiều tiền thì ngân hàng nó thấy gì rủi ro quá nó đâu có cho dây các bạn nhưng mà vẫn cho dây đó là do cái đồng tiền khi mà người ta sử dụng đi á thì cái ngân hàng nó cũng biết là à, làm gì vậy vậy đó là sẽ thu hồi được vốn đó hoặc là các bạn có tài sản đảm bảo gì đó đó cho nên là đó là một cái trường hợp mà các bạn nhưng mà các bạn đừng có đem ra cho dây chà đen nha các bạn đem ra cho dây chà đen là bị công an bắt nha mình làm cái khác nha mình làm cái khác đó là chỉ là cái cái cái cái À, mô hình để mà mình nói với các bạn là một cái có trường hợp là các bạn dây ở chỗ A rồi các bạn cho lại dây ở chỗ B đó trường hợp nó lại vậy là chỗ B lại sức cao hơn chỗ A còn mình không có nói à, không có không có bàn ở vấn đề do, do, dây nóng ở ngoài à, thì cho dây nóng ngoài thì, thì nó cũng là một dạng đó đó nhưng mà không có làm cái đó là phạm pháp ừ, thì à, rất là đơn giản dễ hiểu là khi người ta dùng cái cục tiền đó người ta dục vô chỗ khác người ta lấy phần lời còn nếu mà người ta đầu tư làm ăn cái gì đó nó sinh lợi nhuận cao hơn nữa thì người ta làm đó mà trước khi người ta vay á, thì người ta chắc chắn là người ta cũng đã đăng tính hết rồi người ta mới vay chứ không ai nhào vô tự nhiên vay để cho ôm cục nợ ôm một cục lãi đó cho nên là các bạn khi mà các bạn nghe tin người ta mấy bạn mà đầu tư chứng khoán hay mấy bạn nào đó, đó nghe tin ừ đâu công ty đó thiếu nợ cục cục cục cục cục các bạn sợ nhưng thật sự cái công ty đó nó đang đi lên đó các bạn nó đang làm ăn á các bạn nó đang làm ăn được á nếu mà nó càng nợ thì đã càng làm ăn được càng nợ càng làm ăn được các bạn muốn nợ nhiều đâu phải dễ các bạn các bạn muốn nợ nhiều không dễ nha các bạn muốn dây tiền của ngân hàng cũng không phải dễ đâu các bạn phải có uy tín cao và các bạn phải làm ăn coi như là đàng hoàng tất cả mọi thứ ngân hàng nó cũng vô nó yêu cầu sao kê báo cáo tài chính tất cả nhiều năm rồi nó theo dõi cái lịch trình của cái công ty như thế nào abc tài sản có những gì rồi nó mới cho dây nha các bạn chứ không phải đơn giản mà các bạn muốn dây là dây cho nên là khi mà các bạn đã được người ta cho mình dây đó thì các bạn có thể sử dụng cái đồng tiền đó để tạo ra được tiền luôn mà các bạn lúc đó các bạn không cần bỏ vốn các bạn chỉ cần bỏ cái ốc ra thôi ốc đầu của các bạn thôi là các bạn dùng cục tiền của người ta tạo ra lợi những điều điều điều mỗi tháng thay vì các bạn vừa phải bỏ ốc của bạn mà vừa phải bỏ vốn nữa thì nó quá trời nặng đi thì có những cái trường hợp người ta làm cái trường hợp đó người ta sống chung với nợ nhưng mà người ta có tiền sống chung với nợ nhưng mà nó có có có tăng có thặng dư đó thì đó là một cái trường hợp mà các bạn à, có thể các bạn bỏ qua các bạn không không nghĩ tới các bạn chỉ nghĩ là à thiếu nợ cái là ồ công ty đó hấp nguy hay là người đó chấp tiêu thực sự là không phải các bạn không có có những cái trường hợp người ta dùng tiền của người khác để kinh doanh để tạo ra lợi nhuận đó à, thì mình cũng có chia sẻ bấy nhiêu thôi tại vì mình thấy ờ, trên mạng cũng có nhiều người người ta thấy những cái công ty đang thiếu nợ rất nhiều người ta nhào vô người ta là ta bình lưng ở công ty này chấp tiêu rồi nhưng mà thật sự là đâu không phải mình phải coi kỹ coi kỹ là coi người ta dùng cái đồng tiền đó như thế nào hay là như thế nào thì mới được đôi khi người ta dùng cái vốn của người khác để người ta kinh doanh đó. thì thông thường đó là, là nếu mà bạn dùng được vốn của người khác mà bạn kinh doanh đó thì giống như công ty mà mà mới mà nó thiếu nợ công nợ các bạn mua hàng mà nó thiếu đó, thì có nghĩa là nó dùng tiền của cái nhà cung cấp để mà nó làm ăn lúc đó là nó không có cần phải bỏ vốn nhiều tại vì vốn là người cái nhà cung cấp đã cho nó nợ rồi có nghĩa là nó không cần phải dùng tiền nữa nó chỉ dùng đầu để bán ra lấy tiền thôi đó thì nó dạng nó giống như vậy nhưng mà thay vì cái sản phẩm là, là một cái hàng hóa của cái nhà cung cấp cung cấp qua thì đối với ngân hàng thì ngân hàng chỉ có tiền thôi ngân hàng là tài chính mà thì ngân hàng cũng đưa cho bạn một cái sản phẩm đó là cái tiền để cho các bạn dùng cái tiền đó các bạn bán ra đó thì nợ theo ví dụ như là nhà công ty người ta gọi là nợ tiền hàng nhưng mà khi mà mình cái nhà cung ứng của mình là ngân hàng thì mình nợ ngân hàng là nợ tiền chỉ vậy thôi đó rất là đơn giản à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nếu có gì mà các bạn ờ, có cảm thấy là có những cái trường hợp khác có thể ờ, để mà giải thích cho trong công ty theo cái cách nhìn của mình về một cái công ty thì người ta thường hay sử dụng cái biện pháp này để mà người ta làm ăn người ta kiếm ra tiền đó. còn nếu các bạn phát hiện ra có những cái biện pháp khác hơn nữa thì các bạn có thể comment để mà chia sẻ cho mọi người đều biết để học thêm những cái kiến thức mới xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn